chưa tu thì thấy người ai cũng như ai phải không tức là mọi người bình đẳng chứ ai cũng như ai nhưng mà tu rồi đó chúng ta mở con mắt quệ ra ta nhìn đó mà thầy nói là nhìn qua không gian 3 chiều 4 chiều 5 chiều đó 6 chiều ta thấy ờ, người không ai giống ai hết không ai giống ai là gì thấy được cái tánh bên trong đó nhìn thấy cái hình thức bên ngoài mà biết được cái tánh người đó bên trong cái tánh họ là gì Đấy, người nhưng mà cái tánh của họ đó là bồ tát cái tánh của họ là nhị thừa tánh của họ là chư thiên không Đấy, thành ra nhìn vô cái tánh là thấy cho nên cái người mà cái tánh của họ là bồ tát là thường thường cái tánh thương người rồi phải không cái tánh thương người của họ thương người thương vật cái đây chúng ta thấy rõ cái tánh của con người trong đó nhé nó, cái đứa đó nó có cái tánh thương người phải không mà chúng ta nhìn là thấy kỹ những đứa con nít nhiều đứa nhỏ khi mẹ dắt đi chợ nó rồi nó nhìn nó thấy một cái người ăn xin nghèo khổ nó khởi lên tâm thương nó tới nó xin mẹ nó đồng bạc để nó tới nó cho cái người này phải không cái này tại trong cái tánh của nó nó thấy cái người đau khổ như vậy tự nó thương hay là nó thấy một con vật nó thương thì cái người này nó chắc chắn là tu được này. cái tánh đó là cái tánh thiện phải không cái căn lành nó có đó căn lành nó có còn cái tánh ác này khác tánh ác nó thì thấy cái gì muốn phá cái gì muốn hại thành ra cái trường hợp đó cái tánh ác mà chuyển qua thiện cái này rất là khó cái tánh thiện mà phát lên nữa thì cái này dễ tại cốt của nó cái gốc của nó đó là chư thiên sanh lại cho nên chư thiên mà sanh lại trong loài người chúng ta thì họ cũng là con người cũng là con người nhưng mà cái tánh của họ bên trong là chư thiên cho nên cái tánh là, là chư thiên bên trong đó thì nó hiện ra cái hình bên ngoài đó là cái hình của chư thiên cho nên quý vị bắt đầu quan sát kỹ một chút đó, thì thầy nói là người không ai giống ai hết không? rồi trong đó tất cả các loài đó là vì thọ quả báo đó. cho nên mình thấy người đó phải sao tức là thấy cái quả báo của họ ờ, thấy quả báo thân của họ chứ tại trên thân của họ hiện ra cái báo nghiệp của họ đời trước ờ, đời trước làm cái gì đó nhưng bây giờ sanh trở lại làm con người nhưng mà con người đó đó là mang cái nghiệp từ quá khứ sanh lại đây này ừ. cho nên đó, chúng ta thấy khác ta đã thấy qua nhiều chiều kia đó chúng ta mới thấy à đây là ngũ thú tạp cư không trong loài người chúng ta đó trong loài người chúng ta đây đức phật đã sáu đường sanh tử nhưng mà trong loài người chúng ta nếu mà tu rồi đó chúng ta quan sát đó chúng ta thấy năm loại kia đều có trong loài người hết Ta nên chư thiên ở trong loài người chúng ta rồi quỷ thần ở trong loài người chúng ta rồi súc sanh ở trong loài người chúng ta ngạ quỷ ở trong loài người chúng ta thành ra chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy vậy trong loài người chúng ta thôi mà chúng ta quan sát đó, nhiều chiều chúng ta thấy người ta gọi là cái không gian không gian á, trong một cái không gian đó là một nhưng mà cái cảm thọ quả báo từng loài đó thì thấy khác nhau hết đó, bây giờ ta tu rồi ta có khác hơn người thường một chút thì như vậy ta gọi là tu ờ, chứ còn bây giờ đó ngày nào chúng ta cũng tụng kinh rồi ngày nào chúng ta cũng lại phật ngày nào chúng ta cũng đi chùa nhưng mà năm này tháng kia cứ như vậy cho đến khi chết chúng ta không có thấy cái gì khác hơn hết thì cái này coi như hỏng rồi thành ra chúng ta tu theo hình thức tức là chấp hình thức tu theo tích môn rồi kẹt ở trong tích môn luôn không đi lên nữa cho nên khi mà tụng kinh cái hồi còn còn nhỏ thầy được hòa thượng đạt dương tặng cho bộ kinh pháp hoa bằng chữ nho đó lúc đó thầy chưa biết đọc chữ nho Thế con nhỏ đâu biết đọc Nhưng mà tự cái căn lành của mình á, Cái niềm tin của mình á, Nó cho mình biết đây là bảo vật đây Đây là cái gì mà quý giá lắm đây Tức là không đọc được Không tụng được Nhưng mà coi như đó là cái hành trang của mình á, Là đi đâu mang theo không ờ, có mang cái bộ kinh này đi theo mình thấy mình được an lành mình thấy mình được che chở cái này là do căn lành của mình mình thấy được cái này à, rồi nghĩ thêm chút nữa là nghĩ tại vì cái lúc này mình còn nhỏ cho nên không biết này à, nghĩ mình ôm cái bộ kinh này đó thì bây giờ đó, hộ pháp long thiên họ giữ cái bộ kinh này cho nên họ giữ mạng mình luôn mình sống mà nhờ cái này đây cái niềm tin sanh ra từ do cái căn lành của mình mình nghĩ nhé tại vì mình giữ kinh cho nên hộ pháp long thiên họ họ là giữ kinh họ có phát nguyện giữ kinh cho nên bây giờ mình giữ kinh đây cho nên họ phải giữ mình biết không nhờ như vậy nếu mà thoát ra hết các cái tai nạn những cái tai nạn mà xảy ra cho thầy nó, nó qua một cách nhẹ nhàng hết thầy nghĩ có lẽ nhờ có bộ kinh này thầy nhờ có bộ kinh ôm theo đây mà mình được may mắn đây nên bỏ bộ kinh ra thì cái trường hợp này nguy hiểm rồi trở về sau này đó đi xa hơn bước nữa đó, thì bây giờ cái gì tức là những người tu đó Ờ, họ thấy họ thấy là họ nhờ những cái pháp khí mà họ họ thủ đắc cho nên họ thấy cái đó trở thành hộ mạng cho họ bây giờ tất cả các phật tử mình đây đó thì khi thọ pháp y rồi coi như pháp y này là che chở mình phải không nên pháp y này là che chở cho mình đây che chở cái mạng sống của mình đây cho nên mình quý trọng nó khi mình quý trọng nó đó y này coi như là mạng của mình đây đó thì mình có cái niềm tin tại vì mình có cái y này cho nên hộ pháp long thiên nó che chở giữ cái y này cho đó mà giữ cái mạng của mình thành ra thầy nhớ lại năm 1975 ấy khi mà mình mới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ấy, thì bây giờ có một số Phật tử mà tới cầu pháp với thầy đó để xin thọ cái pháp y thọ pháp y cái này để thì thọ pháp y đó để tu lúc đó thì không biết họ có tu thiệt hay không chứ nhưng mà cái ý nghĩa của họ đó là họ được an lành thôi tức là có thọ cái pháp y có một cái gì của phật đó, để che chở cho mình mình được an lành thôi thì bây giờ họ tin tưởng cái pháp y này đó là che chở cho họ thiệt mà khi họ có cái niềm tin như vậy đó rồi nó đi ở trên một cái cái chiếc thuyền chiếc thuyền rồi cái bị cái cái tù cướp biển đó, nó tới nó bắt không ta nó bắt ngay như những người đó mà lớn tuổi cũng còn bị nó bắt rồi nó hãm hiếp rồi nó nhiều người nó bắt nó thải xong hết đó. nhưng mà có cái người này cái lúc đó đó họ đeo cái pháp y vô trong cổ họ họ đeo pháp y cổ họ họ nhiếp tâm họ niệm phật ấy. họ sợ quá rồi họ mất hồn họ chỉ niệm phật thôi nhưng mà rồi đó thì họ được bình yên họ được bình yên rồi họ họ đi ra nước ngoài rồi đó họ yên ổn rồi đó họ mới viết thơ gì cảm ơn thầy thầy biết cái chuyện này thầy nói là tại vì họ có căn lành họ có cái niềm tin ở Phật pháp cho nên ờ, được hộ pháp long thiên che chở họ qua được nhưng phải tất cả mọi người đều được vậy hết phải không cái người có căn lành có niềm tin như vậy cái khi mình nghĩ mình chết rồi đó mà mình còn nghĩ tới Phật thôi thì Phật cứu mình được. À, còn những người khác thì họ nghĩ bằng cái tham vọng của họ đó thì chắc chắn cái này không xảy ra. Tức là không phải xảy ra. À, cho nên à, có người được mà có người không được. Thành ra bây giờ mình nhìn xa vô mình mới thấy cái niềm tin, cái căn lành của họ. Sau này để nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa đó, thầy sang Nhật, thầy học về cái tam đại bí pháp của ngài Nhật Liên đó, mới phân biệt được cái bổn môn và tích môn tức là bổn môn là cái gốc mà mình không thể nào thấy bằng mắt được hết không thấy bằng mắt được không thể biết được tại vì bây giờ đó ngài Nhật Liên đó ngài thấy được bổn môn là vì ngài thấy được trong thiền định Ờ, ngài thấy trong thiền định cho nên ờ, người nào muốn thấy được bổn môn bổn tôn thì phải vào thiền định thôi ờ, thành ra khi mà vào thiền định thì trí giả đại sư bảo là thấy hội pháp hoa chưa tan tức đức phật còn đang thuyết kinh pháp hoa và ngài được vào dự trong hội đó nghe kinh pháp hoa phải không mặc dầu ngài trí giả đại sư thì cách đức phật vào khoảng ngàn năm và khoảng ngàn năm nhưng mà bảo rằng Đức Phật đang thuyết pháp và Ngài vào trong đó để nghe Đức Phật đang thuyết pháp đây thì khi Ngài nói như vậy đó thì mình nghe mình tin không thành là có người tin mà có người không tin chỗ này quan trọng có người tin ta ra có những người đó bây giờ đó họ không vào được ở trong cái cái pháp hội đó nhưng mà họ cũng nói họ vào được ở đó để chi vậy để gạt những người mà nhẹ dạ dễ tin phải không những người mà nhẹ dạ dễ, dễ tin thì mình bị những cái cái ma quái này để nó gạt mình cho nên nói đủ thứ chuyện trên đời này hết nhưng mà cái này chỉ gạt được những người nhẹ dạ thôi những người nhẹ dạ thì cái này ta nói là ờ, tiền mất tật mang thôi họ hứa với mình đủ thứ chuyện hết nhưng mà trên thực tế rồi không có cái nào hết thì cái này mình biết mình bị gạt rồi phải không ừ. mà ở trên đời này đó ta nói phật cao nhất xích ma cao nhất trường là cái trường hợp này nữa ma nó gấp 10 lần phật cho nên mình ra đường gặp ma không chứ không gặp phật đâu ừ. nên cái tâm của mình với cái tâm ma này gần nhau lắm gần chỗ gì con người mình thì có có lòng tham hay không ham muốn mình có lòng tham mình có ham muốn mình có ham muốn cho nên mình mới bị người ta gạt thôi cho nên người mà không có ham muốn thì cái người đó không bị không bị ma gạt mình được quỷ mà dẫn đường đưa lối mình được mà cái người cái tâm mà hết cái ham muốn rồi đó thì cái chỗ này đó họ lại gặp được phật và bồ tát hai cái thế giới này khác nhau mình đây giữa là trung dung đây nhưng con người mình đây trong thế giới con người mình đây có ma đây có quỷ đây nhưng mà có bồ tát có phật ở đây cho nên ờ, ma giả phật nhiều đây. cái chỗ này là ta nên nhìn kỹ ta thấy cho nên ờ, bây giờ nếu quý vị vô ở trong cái miếu ờ, mà thấy nó cũng thờ phật bà phải không tại sao nó thờ tại vì thờ phật bà quan âm đây đó, để cho phật tử vô cúng Đấy, mượn cho nên chỗ này ta gọi là ma giả phật này ta nên trên bước đường tu ta nên cẩn thận này ta bị cái này nhiều chứ rồi ta cầu ta xin đủ thứ hết hứa ta đủ thứ nhưng mà hứa cái này là hứa ma có thật không có được không đây chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy cho nên ta quan sát ta thấy thấy rõ cái này chứ nhưng mà ngược trở lại đó thì bồ tát và phật đó, thì cái này không hứa với mình cái gì hết nhưng mà mình có lòng thành mình có căn lành đó, thì ngẫu nhiên được các ngài chiếu cố à, các ngài giúp đỡ nhé này sự thật thành ra thầy có cái cảm giác là thầy được phật che chở được các vị Bồ Tát ờ, trợ lực cho nên thầy làm được các công việc ờ, những việc lớn thì thầy không thể nào làm được hết không thể nào sức mình không có đâu nhưng mà nhờ cái lực của Bồ Tát thành ờ, họ trợ lực cho mình họ đem họ cho mình biết không họ giúp mình cái này khác thành ra Phật mà hộ niệm cho mình tự nhiên cho mình có cái trí khôn lạ lắm mình thấy được mình biết được nên có một người đã tới với mình đó, mà bây giờ đó phật lực gia bị tới cho mình đó, mình nhìn cái người đó cái mình biết đây là gì rồi đây biết nó tới để làm gì đây phải không mình không mắc lầm còn nếu mà cái người mà bị ma dựa đó thì trường hợp này đó đương nhiên là thấy từ cái sai lầm này tới cái sai lầm khác thọ từ quả báo này tới quả báo khác không thấy được cho nên ngài trí giả đại sư ngài nói với quỳ à, Tư Thiền Sư là thầy của Ngài Tại khi cái người mà họ chứng đắc Họ được cái gì đó Thì bây giờ họ đem mà nói với ai Tức là họ nói với những người đó Thứ nhất là ngang tầm với họ Phải không? Họ nói ngang tầm với họ Để cái người kia có thể chia sẻ được Hai là họ nói với cái người mà cao hơn họ Là thầy tại vì huệ tư thiền sư là cái người đã chứng được cái cái pháp á, gọi là nhất tâm tam quán đây là trên bước đường tu đó tại vì cái này cái truyền thừa về tâm nó quan trọng lắm thực chất tu đó. thành ra cái trường hợp đó đó đức phật thì ngài thuyết pháp nhưng mà sau khi đức phật nhập niết bàn vào khoảng độ 500 năm đó thì bây giờ long thọ bồ tát Ờ, long thọ bồ tát đó ngài ra đời đó ngài cũng đọc kinh của đức phật mà ngài chứng được chứng được cái pháp không đây cái chỗ tu này quan trọng chứng được pháp không là gì đấy là cái pháp tu mà của đức phật để lại nhưng mà cái người hiểu được và thực tập được và chứng ngộ được ờ, thành ra cái trường hợp đó, ngài chứng được cái pháp không mà pháp không của ngài chứng đó Ờ, đầu tiên là ngài chứng được cái sanh sanh không thành ra ờ, bây giờ đã tất cả mọi người mình chưa được chứng cái gì hết cho nên mình đầy phiền não trần lao và nghiệp chướng thôi cho nên những cái chuyện không đáng giận mình cũng giận cái chuyện không đáng buồn mình cũng buồn cái chuyện đó không ham muốn mình cũng ham muốn ờ, tất cả những cái này là chúng sanh đấy Tại sao mà không ham muốn à, ờ, Tại trên bước đường tu quý vị nghĩ sao ờ, Mình nghĩ có ham cũng không được Thì dạy gì mà ham phải không Mà ham thì thọ quả báo Thì ngu mà ham để chết Đa số ở trên cuộc đời này Người ta chết vì chỗ này Cho nên ờ, người đời có một câu nói Mà thầy thấy đúng Thành ra con chim thì nó nó tham ăn cho nên nó bị người ta giăng lưới người ta bắt nó phải không con cá thì cũng tham mồi phải không mới dướng vô lưới câu Thế nên con người mình cũng vậy nó bị mình tham mà mình tham cho nên mình mới bị người khác gạt mình chứ còn mình không tham ai gạt mình được mình không tham thì mình nhìn sự, sự vật này chính xác hơn đức phật nói cái người không tham thì họ nhìn họ thấy đúng hơn còn cái người mà tham thì thường thường bị mờ mắt cái lòng tham nó làm cho mình mờ mắt đi cái cái xấu mà mình thấy là tốt cái trái mà mình thấy là phải cho nên mình theo nó mình chết Đấy. nó gạt mình chứ Đấy. đây là cái sự thật ở trên cuộc đời này nếu mà người mà không có tham á, thì họ họ sẽ không bị ma quỷ đánh lừa họ mà bây giờ những người mà không có tham á, thì lúc bây giờ đó cái tâm mà không tham của đó thì nó ngang với cái tâm của các vị bồ tát các vị bồ tát các vị la hán đó, họ tu là cái đầu tiên nhất là diệt cái lòng tham trước diệt lòng tham trước tham tiền tham danh rồi tới tham sắc phải không không tham nữa họ không có tham họ không tham cho nên họ mới thành ông thánh ông la hán nên họ không bị những cái này mua chuộc Họ không bị cái này mua chuộc đem tiền mua họ cũng không được đem quyền thế mua họ cũng không được đem sắc đẹp mua họ cũng không được họ không bị cái này không bị cái này quyến rũ tại sao vậy tại vì họ thấy được sự thật họ thấy được sự thật của sự vật này tất cả những cái gì trên cuộc đời này đó nếu mình bước vô đó thì mình đều phải trả cái giá đắt hết phải trả giá đắt hết cho nên chỗ này họ có cách ly họ có cách ly cái này đó không bị cái này ta nên cái thế giới mà ta gọi là vô tham vô sân vô si này nữa là cái này là cái hạnh của các vị bồ tát làm Đấy. cho nên hai cái này đó, nếu mình cũng không tham cũng không giận phải không Đấy. tâm mình đó, nó sáng suốt đi thì nó ngang qua các vị bồ tát này thì hai cái này đồng với nhau đó thì có thể hỗ trợ cho nhau đồng với ma thì ma ma dẫn mà đồng với Bồ Tát thì Bồ Tát làm bạn thế quý vị muốn làm cái gì đó làm Đấy, tự mình thôi thế mình muốn chọn cái làm bạn với Bồ Tát đó thì cái trường hợp đó, đó mình phải tập theo cái hạnh của ngài thì các ngài mới mới chấp nhận mình thì bây giờ đó ngài trí giả đại sư đó, khi mà ngài tụng kinh pháp hoa đó rồi đó dục trong lúc đó người ta nói là ngài gục ở trên bàn á tức ngài thiếp trên bàn á đang ngồi tụng kinh vậy mà ngủ rồi ờ, thì ngài ngủ quên ở trên này đó có nghĩa là gì tức là mọi việc ở trên cuộc đời này đó ngài quên hết đi phải không à, tâm của ngài mà chú vô trong cái bộ kinh này nó nó mạnh quá đi cho nên ngài quên cái này hết đi quên cái thực tế này đi ờ, đang ngồi mà quên đi cho nên giống như là một vị cao tăng khác là ngài hư vân đó. Ờ, tức là gần mình cách mình cũng chừng trăm năm thôi chừng mình trăm năm gần đây ngài đang ngồi giảng kinh như thầy vậy này ngồi đây à, rồi dục mày ngồi sững đây ngài làm thinh ngài không giảng nữa mà à, mà ngài ngồi yên như thế này đó mà ngồi suốt 7 ngày phải không cái này là chuyện có thật đúng Đấy, có thật đấy thì sao vậy tại vì khi đó ngài đang giảng nhưng mà cái độ cảm của ngài cao quá đi về di đặc bồ tát thành lúc đó người ta gọi là xuất thần xuất thần hay là nhập định thành nên mình bên này đó thường thường mình là chúng sanh cho nên mình sống với cái vọng tưởng điên đảo nhiều hơn mình nghĩ cái này nghĩ kia nghĩ cái nọ đủ thứ chuyện hết cho nên mình luôn luôn bị cái thực tế này nó nó ràng buộc mình cứng ở trong cái cuộc sống này mình không đi được nhưng mà ngài đó tại vì ngài có chánh niệm chánh niệm ta quen tập trung rồi phải không rồi ngài có chánh định nữa cho nên đó, từ cái chỗ niệm và định này đó mà cái sức tập trung ngài cao quá ngài nghĩ về di lặc bồ tát cái thì ngài liền xuất thần lên trên cung trời đấu xuất lên trên cung trời đâu xuất ngài nghe đức di lặc thuyết pháp ở trên chứ mà ở trên đó tới 7 ngày ta lên trên đó chỉ có đảnh lễ đức di lặc thôi đánh lễ Đức Di Lặc rồi nghe Đức Phật thuyết pháp đó mà trở về ở đây đó là như vậy ngài khi mà ngài xả định ra là như vậy coi một tuần lễ một tuần lễ cái này có người thực sống thực tức là trong tuần lễ nó ngồi yên không ăn không uống không nói không làm gì hết nhưng mà vẫn sống vẫn sống bình thường ngày trở lại cuộc đời à, đây là người thật có này thì ngài trí giả đại sư cũng cái này thì ngài trí giả đại sư thì khi mà ngài xả định ra đó thì ngài mới thưa với ngài ngài huệ tư đại thiền sư à, ngài đại đại thiền sư này đó thì thụ đắc từ một cái gọi là nhất tâm tam quán mà ngài chứng được à, khi mà tập trung tư tưởng lại trở thành nhất tâm á, thì cái trường hợp ngài nhìn thấy được sự vật á, là đầu tiên á, là đi vào ở trong trong cái thế giới không tại tất cả mọi sự vật trên cuộc đời này nó là điều giả hợp hết ngài quán ngài thấy được như vậy tại nên trên bước đường tu nếu quý vị thấy cái này đó tại vì mình mới thấy có một mặt một mặt của sự vật thôi thấy được một chiều không gian thôi thì mình thấy đây là con người hết nhưng mà bây giờ đó bây giờ ngài bắt lật ngược trở lại thấy cái chiều thứ hai của nó đó là thấy tất cả mọi con người này biến mất hết hỏi tại sao biến mất đó, tại vì bây giờ cái cái huệ lực của ngài nó tăng lên cao quá cho nên ngài nhìn ngài thấy tất cả đều không có gì hết đó, tại sao nó không có là tất cả nó biến nó biến thành không hết đó cái khi mà nói như vậy đó thì ngày xưa đó, thì người ta rất khó hiểu chỉ có những người nào đắc đạo người ta hiểu được thôi nhưng ngày nay đối với mình thì mình cũng dễ hiểu rồi phải không à, bây giờ đó mình chỉ tăng cái độ nhìn mình lên cao lên bước thôi à, thầy nói như là bây giờ quan tiếng này quan tiếng ít thì phải không rọi vào con người đó mắt thường thì mình thấy đây con người nhưng mà mình nhìn qua quan tuyến đó thì mình thấy con người là gì mình thấy ở trong này để mình thấy cả ruột gan thấy tất cả mọi cái này hết phải không chứ đâu còn thấy con người này nữa đó. thấy xuyên qua cái lớp áo mình rồi xuyên qua màng da mình mình thấy vô trong ruột gan tim phổi mình thấy tới cái này nữa rồi nếu tăng lên cái độ sáng của mắt mình lên bước nữa đó thì sao mình thấy tất cả đều là còn lại tất cả những cái cái tế bào nó chuyển động phải không ta đã thấy nó chuyển động tôi thấy tất cả các tế bào nó chuyển động mà tăng cái độ nhìn mình lên chút nữa đó thì cái này gì nó trở thành hư không phải không tức là tất cả những cái này đó đức phật mình đã thấy trước đã thấy trước rồi cho nên biểu là do tứ đại giả hợp mà thành tại vì nó hợp lại mà nó thành thì ở trong cái thân này đó trong thân này đức phật đó là năm nhóm năm nhóm mà hợp lại đó để mà thành cấu trúc nên sự vật đó, là điều do cái này hết chứ năm hay là bảy gì cũng vậy nữa nếu tăng lên con người nữa thì thêm thêm bốn cái là thêm ba cái nữa là thành bảy tức là con người thì nhìn nhìn ra quan sát toàn bộ đó thì trả về nó nó là không cho nên cái khi mà con người mình mình biết được cái gì à, như bây giờ nữa mình à, trung bình thì thầy bây giờ là, là cơ thể thầy là 55 kg phải không nhưng mà đem đốt đi rồi đó thì còn được mấy ký phải không đốt đi rồi đó thì nó bốc hơi lên hết rồi à, cái thể nước nó, nó bị bốc hơi lên hết nó khô hết rồi Ờ, thì còn trở lại chất khoáng không đó thì ta hơi coi chừng một hai ký gì phải không ờ. rồi cái chất khoáng này đó nếu mà trả nó trở về đó cái đơn chất của nó nữa Đấy. cho nên chất khoáng nói đây là chung chung khối nhưng mà cái nào đem đưa nó về riêng của nó hết đó, ờ, thì cái trường hợp này đó, mình còn cái gì cho nên đức phật tu đó ngày tu ngày chứng được đó, ngày mới thấy hai mặt của cuộc đời cái mặt có và mặt không ờ, cái mặt có đó là hiện hữu lên đây ờ, thì bây giờ đó, Bồ Tát Long Thọ đó học của Phật thì ngài mới nhận thấy ờ, nhận thấy giữa cái có và cái không này đó ngài mới thấy cho nên ngài mới dùng cái bài kệ gọi là ngộ đạo của ngài nữa là nhân duyên sở sanh pháp tức là tất cả các pháp hữu vi này nữa là điều do nhân duyên mà hợp lại mà sanh ra thôi nhân duyên hòa hợp sanh ra tại vì tất cả cái con người cho đến vật á, là do cái hợp chất mà thành do cái hợp chất mà thành đấy thành ra nó, nó cũng chung là đất nước lửa và khí bốn cái này chính bốn nhóm này chính nhưng mà cộng thêm cái thứ năm nữa đó tức là nghiệp phải không Ờ, thành cái nghiệp của con người đem bỏ vô trong bốn cái chất này đó thì tạo ra thành ra con người thế này cũng là bốn chất này đó mà đem ờ, bỏ cái nghiệp của con con vật vô đó thì tạo thành con vật chứ cho nên chỗ này đó mình thấy thêm cái nữa là là nghiệp quyết định tức là nghiệp quyết định mình là con người hay là con vật nghiệp quyết định mình là con người thông minh hay con người đần độ Tại nên nghiệp quyết định được mình là con người đó giàu sang hay con người bằng cùng. Nghiệp quyết định hết chứ. tay cộng cái nghiệp vô thì nó tạo thành ra bốn cái này. Đấy. Cho nên nó từ cái chỗ đó mà con người của mình đây đó là nghiệp chính. Cho nên cái con người như thế này đó thì cái chỗ ở mình đó, nó tương xứng với cái nghiệp của mình phải không? Con người tương xứng nghiệp của mình. Cái người đó họ sang trọng cái người đó họ sang trọng thì họ ở cái chỗ sang trọng ờ, mà cái người này hẩm hiu thì họ ở chỗ hẩm hiu này. cái này tự nhiên nó như vậy thôi thành ra cái trường hợp này nó có một cái cái nghiệp bên trong mà nó quyết định bây giờ cái người đó mà không phải là cái cái tố chất họ là sang trọng đó mà quý vị đem cho họ ở trong một cái cái chỗ mà sang trọng trong cái lâu đài đó, đó thì cái lâu đài đó nó cũng biến thành ra cái gì phải không đây chúng ta thấy rõ này cái con người nó nó quyết định hết tất cả nhưng mà con người nó thì do nghiệp quyết định nên con người nghiệp mình quyết định nên con người rồi con người mình quyết định nên sự vật cho nên mình chi phối cái này cho nên trên bước đường tu của mình đức phật phát hiện ra được cái này ban đầu nó người thì ai cũng như ai hết nhưng mà nhìn kỹ đó thì nghiệp không ai giống ai hết Đấy. thế nên nghiệp không ai giống ai hết cho nên lúc bây giờ trên bước đường tu mình là gì Đấy. mình biết là nghiệp quyết định cho nên lúc bây giờ tu nghiệp Đấy. tu đây là thực chất là tu nghiệp mình chứ mình muốn làm trời thì đức phật nói là tu nghiệp làm trời muốn làm người thì tu nghiệp làm người muốn làm quỷ thần thì tu nghiệp làm quỷ thần cái nghiệp mình tự tạo lên tạo ra nghiệp đó đó, cho nên đức phật dạy cho mình rõ này là cái trường hợp đó, đó nếu anh muốn làm người tái sanh là anh làm người nhưng mà người đàng hoàng biết không người khỏe mạnh người giàu sang người được mọi người quý trọng ấy, thì nhớ là ráng tu năm giới cấm cái này gọi là tánh giới này tánh giới của con người này nếu con người mà giữ được năm giới này đó, thì hiện đời này họ sẽ sống tốt này và đời sau họ chắc chắn họ cũng tái sanh làm người mà cũng tốt như đời này hoặc là tốt hơn ờ, đây là trên bước đường tu ờ, còn bây giờ đó mình làm người nhưng mà mình phạm tội sát sanh hại mạng nhiều quá phải không ờ, ta ra thiếu mạng thì phải phải đền mạng thôi thầy tạo cái nghiệp này thì nhất định phải đi vào con đường này còn nếu mà anh tạo cái nghiệp gian tham trộm cắp thì trong đời này thì chắc chắn là anh phải tan gia bại sản phải đi vào tù thôi và đau khổ cùng cực cái thì chết phải phải đọa vào ngạ quỷ thôi cái này phải chịu thôi tại mình tạo mà cho nên à, cái khi mà phước mình có đó à, đức phật dạy mình cái phước mình có đó thì bây giờ mình không tham cầu đi nữa đó thì của nó vẫn tìm người thôi phải không tức là của nó vẫn tìm người nó tới chứ nhưng mà phước mình không có tức là mạng mình không có đó thì bây giờ mình có cố gắng mình cầu đó thì cũng cầu không được mà mình càng cầu đó thì chính ờ, cái này là tai họa chứ không phải phước cái người mà không có phước ờ, mà giữ của đó thì cái này của nhẹ nhất là nó mất đức phật nó là của năm nhà nó mất đi mà nó mất đi mình an lành mà người đời còn nói thêm câu có phước ờ, thì mất của phải không còn không phước là mất mạng ấy tại mình giữ của thì mất mạng cho nên bỏ của thì giữ mạng mà họ hay nói một câu dễ thương đó là bỏ của chạy lấy người phải không nhớ các phật tử nên nhớ bỏ của đi chạy lấy người phải không tức là giữ cái mạng mình cái này quan trọng này giữ cái mạng mình để mình tu chứ giữ của mà mất mạng rồi thì không làm gì hết đấy. đây nhớ thành ra khi mà tu quán sát được thấy như vậy đây, cho nên Ngài mới nói câu là nhân duyên sở sinh Pháp Tức là tất cả các Pháp ở trên thế gian này đó là do nhân duyên hậu tụ mà sanh ra à, Đức Phật đã thấy như vậy và nói như vậy Cho nên mình phải quan sát theo kiểu của Phật mà cũng thấy như Đức Phật vậy đó Thì lần lần mình sẽ thành Phật Trên bước đường tu Còn mình không thấy như vậy đó thì cái trường hợp này đó mình không giống Phật mà mình thấy theo ma quỷ thấy tham tham vọng thì khác phải thấy đúng sự thật Đấy. cho nên dương dương hội ngộ thì lúc bây giờ đó, anh muốn anh muốn làm người thì anh tạo cái nhân làm người anh muốn làm trời thì anh tạo nhân làm trời Đấy. cho nên làm người đức phật dạy đó là giữ năm giới phải không anh muốn ờ, thông minh thì cái điều quan trọng nhất đây là gì anh đừng có uống rượu phải không đừng có uống rượu đừng có sử dụng những cái chất gây nghiện thành ra ta quan sát ta thấy những người mà sử dụng những cái chất đó đó họ còn tính người không cái khi mà họ lên cơn cái đó mình thấy không ra người nữa phải không tức là người mà không ra người nữa đây mình thấy thật cho nên ngay như họ còn sống đây đó mà cái tánh người mất rồi thì tánh người mất rồi thì cái tánh tánh khác đã hiện ra nữa tại cái này ai tạo nên mình tạo nên chứ tại mình hút phải không tôi hút mình chích thế mình uống đây mình ăn đây cho nên tạo nên đây là trên cái bước đường tu tất cả những cái gì đều do mình tạo hết do mình tạo hết chứ không ai tạo hết đây là trên bước đường tu đó tại vì nó đó mọi vật ở đây do nhân duyên sanh cho nên nhân duyên sanh thì nó thực chất nó không có cái thực nó không có cho nên ngã không có cho nên ngài mới dùng dùng cái câu ngã thuyết tức thì không tức là đối với tôi tất cả tôi thấy đều không hết tôi thấy là không hết à, đối với tôi không có gì hết mà khi quý vị thấy được cái mà tất cả đều là không không có gì hết thì sao tức là mình trở về với cái dạng bản thể rồi phải không tức là cái con người thực của mình á cái con người thực của mình á là con người nằm ở trong cái dạng trạng thái không này à, ờ, trạng thái không này nếu mà mình á, không cộng với trí tuệ cộng với phước đức à, thì bây giờ nó sẽ hiện ra cái có chứ cho nên cái này nữa mà qua tới à, ngài huệ năng nữa, à, ngài cũng nói là tất cả đều không hết nhưng mà trong cái không đó đó ai mà chứng được cái không này đó thì có tất cả phải không tức là mình không lệ thuộc vật chất nữa thì lúc bây giờ mình mới đổi vật chất ha, đổi biến vật chất đi thành ra cái cái diệu hữu cái có của mình ha, cái có có khác cho nên lúc bây giờ đó nếu mà quý vị tu thiệt chứng như thế này được rồi đó thì bây giờ mình muốn hiện làm cái gì đó mình hiện giống như bồ tát quan âm vậy ta nên hiện làm vua cũng được hiện làm tướng cũng được hiện làm quan cũng được hiện làm trẻ con cũng được hiện làm bất cứ cái gì cũng được nhưng mà ở cái dạng tốt nhất ở trên cuộc đời này đây là bồ tát đây. tay nhờ có một cái là xả hết nghiệp của mình đi xả hết nghiệp của mình để mình trở thành trống không đi trống không là lúc bây giờ mình tạo tạo cái thiện nghiệp tức là phước đó. Ờ, tạo cái thiện nghiệp cái phước sẵn rồi đó thì bây giờ theo cái thiện nghiệp đó theo cái phước đó mà mình cấu tạo chỗ này cấu tạo chỗ kia cho nên bồ tát đó thì cái khi mà người ta sanh ở chỗ này để ta làm việc gì đó xong rồi ta bỏ ta đi ta chết đi ta sanh làm chỗ khác ta làm chuyện khác rồi xong cái chuyện này là ta lại sanh chỗ khác ta làm chỗ khác nữa cho nên các vị bồ tát họ hành đạo theo kiểu này nữa cái này là cái chính là trên bước đường tu đó cho nên ờ, kinh pháp hoa thì ai cũng tụng hết nhưng mà ngộ được chứng được thì trường hợp này bồ tát long thọ là người đầu tiên đấy đấy đã nhận ra được cái chỗ này phải làm sao mà từ có này mà quán tưởng thấy được không rồi từ không này mới hoàn được cái cái có mà có theo cái điểm tốt của mình đấy thành ra có chỗ này đó cái có của bồ tát cho nên ta gọi ngài là bồ tát long thọ đấy. thì từ cái pháp này đó ngài gọi là trung quán ngài viết là cái bộ luận trung quán ngài để đó nhưng mà bộ luận này nó truyền qua Trung Quốc được đó thì ngài Huệ Văn đó mới đọc cái bộ luận này rồi mới mới chứng được mới hiểu được cái bộ luận này đó à, đọc thì ai cũng đọc hết đó. học thì nhiều người học lắm nhưng mà chứng được chỗ này là ngài Huệ Văn chứng đây Huệ Văn thiền sư chứng được cho nên ngài mà nó ngài mà thấy được cái là tam trí tam quán ngài đưa ra cái pháp này pháp tu ngài thấy được cho nên tam trí tam quán tức là nhìn sự vật tức là nhìn sự vật theo cái kiểu của một nhà tu tức là nhà tu này là gì là không lệ thuộc cuộc đời phải không không lệ thuộc ăn uống không lệ thuộc tình cảm không lệ thuộc này hết cái người mà cái tâm không còn lệ thuộc sự vật thì cái trường hợp này họ họ thấy sự vật khác rồi họ nhìn thấy sự vật khác cho nên cái người không ham muốn nữa thì quý vị thấy họ nhìn cái gì cũng thản nhiên lắm còn người ham muốn là thấy cái gì cũng muốn muốn lượm bỏ túi hết phải không hai cái này hoàn toàn khác nhau thì bây giờ đó ngài nó khi mà ngài tu đầu tiên ngài đi tu đó là ngài quan sát bây giờ đóng cái vai thầy tu và làm ông thầy tu thiệt đó, thì lúc bây giờ ngài nhìn thấy sự vật trên đời này không có cái gì mình muốn hết à, thành ra các vị tu hành đó, nên, nhớ cái này à, thành ra cái khởi đầu của mình đó, mình biết mọi vật trên thế gian này đều giả mà cái thân này cũng là giả nữa biết không à, mình không ham muốn cái gì nữa à, mà một cái ham muốn duy nhất của mình là gì à, thành ra trên bước đường tu hành của ta cái ham muốn duy nhất của mình á, là làm sao ra khỏi sanh tử luân hồi này cho nên sử dụng cái thân này để mà mình tu hành để mà mình được cái gì hơn chứ chứ không lãng phí nó uổng phải không cho nên một đời ở trong sanh tử này nữa Mà không làm được cái gì hết thì uổng quá đi Rồi để tái sanh trở lại làm sanh tử nữa Khổ đau nữa Cho nên chỗ này nên mượn cái thân này để mà tu Thế mượn thân này tu Cho nên đó, Thầy nói nó mình tu đó Mình mượn cái thân này đó Cũng giống như là mình mượn cái quả tiễn phải không Để đưa cái cái phi thuyền tâm linh của mình đó, Nó bay ra khỏi sanh tử này đây mà qua khỏi không gian này đó mà trong kinh pháp hoa đức phật nói là mình ra khỏi nhà lửa này đây, nhà lửa này thầy nói giống như cái thế giới mình đây bây giờ đó mình dùng cái quả tiễn người này nè à, mình coi nó là mình tập hợp mỗi ngày mình tập hợp nhân liệu nhiên liệu vô phải không giống như là bây giờ đó mình phải ăn này phải uống này phải phải thích thở này để cho nó có một cái cái cơ thể này mà có cơ thể này để mình tu thành nên mình mượn nó để mình tập hợp lại tập hợp để làm gì để tu chứ tức là tất cả những cái nhiên liệu mình bỏ vô đây nhưng mà mình không sử dụng để đi ra sanh tử mà bỏ vô đây để làm những cái chuyện vô ích thì cũng cũng là quan uổng nữa phải không Đấy. thành ra cái tu hành của mình vậy cho nên sử dụng cái thân này để làm cái phương tiện tu đốt cháy cái cái thân này đó để chi vậy cái quả tiễn này đó nó nhờ cái sức sống này nó mới đưa cái phi thuyền mình ra khỏi không gian ra khỏi cái sức hút của trái đất này mà kinh pháp hoa thì gọi là ra khỏi nhà lửa à, ở trong nhà lửa này thì khổ đấy, mà nhờ cái có cái thân này cho nên mình tu nên mình mới thoát ra được thoát ra được á, thì cái trường hợp này nhập không môn à, thành để đi tu người ta gọi là nhập không môn đó thì cái lúc đó mình tu làm sao đó mà cho tới đạt được một cái đó mình không còn lệ thuộc ăn uống không còn lệ thuộc tình cảm không còn lệ thuộc bất cứ cái gì này nữa hết ở trên đời này mình nhìn mình thấy mình không còn cái gì mà có thể ràng buộc mình được mình nữa thì cái này tâm giải thoát là phải không à, đây là cái bước thứ nhất để mà làm cho nên đầu tiên nữa, ngài tu đến ngày nghiên cứu để cố gắng thực tập là làm sao cho mình không bị cái này chi phối nữa à, cho nên trên bước đường tu nhưng mà làm cho không bị chi phối thì bây giờ tu làm sao tức là mỗi người tu có một cách khác nhau hết đó, thành ra cái trường hợp này đó tu thì phải làm sao mà học cho giỏi hiểu cho sâu ờ, và pháp phải chứng được cái này là mục tiêu tu này ờ, chứ còn đó mình nói tu mà mình vô chùa rồi mình không học được cái gì hết phải không ờ, mà có học thì học vậy thôi chứ mình không có thể hiểu sâu được tức phải hiểu sâu vô một chút nữa chứ đó. cho nên phải tìm về bổn tức là gốc phải hiểu cho thật sâu và thực tập cho có kết quả đây là trên bước đường tu của mình đó. là như vậy đó đầu tiên đó là mình cho đốt cái cái thân này đó để mà mình phóng cái quả tiễn này bay vào trong không gian không còn bị sức hút của trái đất nữa tức là mình không còn bị vật chất hút mình nữa phải không Thành ra trên bước đường tu quý vị nhớ cái bước ban đầu đó là làm sao không để vật chất hút mình nữa. Vật chất hút mình đây là gì? Tức là mình đừng kẹt trong ăn uống ngủ nghỉ phải không? Có cái gì ăn cái đó không có thôi, không sợ, không quan tâm cái này. Chứ còn mình để vật chất nó hút mình á thì bây giờ mình bị người ta dụ thôi. À, nhà hàng này, nhà hàng kia, nhà hàng nọ đủ thứ thức ăn hết á, bày ra chế biến đủ thứ hết cho hấp dẫn á thì bây giờ ngồi nghe pháp đây chứ mà nghĩ lát đây mình ăn ở đâu hả phải không hỏng rồi mình bị vật chất cám dỗ rồi bị hút rồi rồi bao nhiêu những chuyện trên thế gian này nữa kể không hết phải không bị hút rồi tất cả cái này nó hút mạnh quá cái trái đất nó hút mình xuống đây mạnh quá à, mình không thể nào bung lên được hết à, thành ra ra khỏi cái này làm sao không bị nó hút à, cũng giống như cái quả tiễn phải bắn cho thật mạnh lên tức là tập trung tư tưởng lại cho cao để mình vượt cái này chứ để vượt qua cái tầng tầng hút của nó này Đấy, cho nên cái đạo lực mình yếu nữa thì mình lên nổi nên nữa chừng bị nổ rớt xuống phải không tiêu đời thành ra trên bước đường tu đó thầy nhìn thầy thấy nhiều người cùng tu với thầy nữa mà quả tiễn bị nổ nữa chừng nhiều lắm đó, thành ra tu 100 người nữa mà đi tới nơi được người là may lắm phải không còn phần nhiều lên được một chút nổ lên nổ nổ Thế, cái đây là sự thật nhé mà nói dễ hiểu nhất là thầy nhìn lại thầy thấy những người bạn đồng tu với thầy từ hồi nhỏ tới giờ đó là tu nửa chừng bỏ bỏ cuộc phải không trở lại cuộc đời chịu khổ cái này nhiều lắm còn đi mà cho tới nơi tới chốn đó, đạt được mục tiêu mình đó, thì ít ừ, hiếm có mấy người đi được cho nên đó, phải dùng cái cái niệm lực của mình thật mạnh cái quyết tâm mình thật mạnh để mà bung ra à, bung ra cho khỏi được cái sức hút này sức hút này đức phật nó là nhà lửa nhà lửa tam giới đây khi bay ra ngoài đó không còn bị hút nữa đó, thì kinh pháp hoa gọi là tới cái bãi đất trống phải không thì đi ra đó đi ra khỏi nhà lửa này đó kinh pháp hoa đức phật nó là tam tam xa tức là ba xe chạy ra khỏi nhà lửa à, tức là có ba hạng người đi ra cái người thứ nhất á, là ra một mình thôi phải không ở đây gọi là thanh văn thừa à, tức là quyết tâm tu rồi bỏ hết mọi việc đó để ra thì cái trường hợp này hạng thứ nhất à, ta nói hạng thứ hai đó thì cái trường hợp này cân nhắc suy nghĩ rồi có thể có thể cùng một vài người bạn nữa mà hợp ý với mình á, rủ nhau đi phải không? À, thành ra ta nói cái này đi tu phải có bạn á nhưng mà bạn này nếu mà gặp bạn xấu thì cũng nguy hiểm lắm Đấy, cho nên bạn tốt thầy hiền cái này là tốt à, đi để cùng đi à, thì cái trường hợp này hạng thứ hai cái hạng thứ ba này đó là đạo lực họ lớn cho nên tôi gọi hàng bồ tát thì cái trường hợp họ đi đó họ cũng dìu dắt được nhiều người cho nên đó, họ ra khỏi sanh tử là mục tiêu chính của họ nhưng mà họ còn làm cái việc đó, là độ đời tức là giúp người này giúp người kia để cho tất cả những người khác đó cùng có cái hướng mà ra khỏi sanh tử này đây là bồ tát cho nên pháp của đức phật là ba ba cái này gọi là tam thừa tinh văn duyên giác và bồ tát này mình ở trong cái hạng người nào thì đi theo cái đường đó chứ còn ờ, mình ờ, cái hạng mà trí thấp bạc tài mà muốn đi theo cái cái hạng lớn này không được cho nên đức phật nó bồ tát nó ví như là voi vậy biết không Ừ, nó đi ngược dốc tức là ra khỏi sinh tử tại mình bị cái trái đất này hút mình làm sao mình tự bung lên ừ, đi ngược dốc mà nhưng mà trong lúc nó nó vuông lên nó lên dốc mà nó còn kéo theo được nhiều người nữa thế nên trên bước đường tu cái chỗ này này khó nè hành bồ tát đạo là khó chỗ này tại mình muốn tất cả những người khác cùng tu với mình nhưng mà nghiệp họ nặng quá phải không ừ, họ đâu có dễ theo mình được cho nên nó kéo theo một người đã khó rồi mà kéo theo nhiều người cái này là phổ hiền bồ tát đức phật đã ví như sức voi cho nên đây người ta để ngài phổ hiền cỡ con voi đó là sức mạnh của voi tức là đi ngược dốc kéo nặng mà không có ai cản nó được hết thì cái trường hợp này dành cho bồ tát còn nghĩ lại mình đó, là không không phải cái này mình không phải cái này mình đi một mình còn không nổi phải không thì thôi ráng bò lết mà đi phải không chứ đừng có cưu mang nữa cưu mang nữa là chết đấy. À, cái này là sự thật trên bước đường tu của mình đó. thì đây là mình tu tu phải trước nhất là phải ra khỏi cái nhà lửa mà tới bãi đất trống tức là cái tâm mình không lệ thuộc gì hết trong cuộc đời này đó thì tới chừng đó tâm mình trống rồi để mình mới thấy à, mới thấy cái gì khác hơn còn mình còn kẹt trong tham ham muốn này bực tức rồi si mê này rồi tự ái này rồi à, đủ thứ chuyện trên cuộc đời này nữa hết thì thôi tuyệt phần phải không cho nên tụng bao nhiêu kinh đi nữa nhưng mà không phá trừ được cái này thì coi như là hỏng cho nên cái việc đầu tiên đó ta gọi là nhập không môn cho nên đó, cửa chùa ta gọi là cửa không cửa không chứ không phải là ai mà vào cửa chùa đó phải giữ được cái tâm này cái tâm mà hoàn toàn không này chứ còn mình đi vào chùa đó mà bây giờ dụm năm dụm ba nói hết chuyện này tới chuyện khác đủ thứ hết thì bây giờ đó, mình mang hết cả một cái cái cuộc đời đi vào trong chùa làm cho cái chùa nó thành cái chợ mất thì phải không cái này không cho nên chùa mình đây nó có cái khác là à, thầy nhìn thầy thấy hãy thầy thấy mà ai mà dùm năm dùm ba nói chuyện thầy tới thầy nhắc phải không à, thầy nhắc thôi đừng nói nữa lo niệm phật đi lo tu đi còn muốn nói thôi ra ngoài đường phải không rủ nhau ra ngoài kia chứ đừng rủ nhau đi vô chùa mà lại nói chuyện thế sự nói chuyện thế gian thì cái này tội lắm cái tội này tội phá pháp này là đời đời kiếp kiếp không được gặp Phật pháp này, này rất nguy hiểm cho nên làm cái gì ở ngoài đời thì làm nhưng mà khi vô chùa đó là mình nghĩ tới Phật tới Bồ Tát đó, thì cái này nó còn có thể cứu được ở đây đó bữa nay đó là nó chùa mình nó có đưa cái cái thông báo này là vì cái lý do nó cũng có nhiều người mà họ nhân danh là chủ uy nghiêm ấy, không ờ, chủ uy nghiêm đó, rồi họ mời cái này họ vận động cái kia thì tất cả các vị nên cẩn thận tại ở đây đó chùa uy nghiêm của mình đó, là nó có một cái website là chùa uy nghiêm net nè ờ, mình vô đây đó thì tất cả những cái gì mình thông báo của sinh hoạt của chùa uy nghiêm tại chùa uy nghiêm nó có nhiều phải không mà chỉ có cái chùa uy nghiêm net này đó này cái này là của mình của chùa mình đây này cho nên mình vô đây mình nhận những cái thông báo ngày nào có giảng ngày nào có lễ ngày nào có quy y ngày nào có có làm cái gì đó thì mình theo dõi cái này à, mình cũng có thể theo dõi cái này đó là những cái bài thuyết pháp mà của thầy ở trên đó để mình học mình nghiên cứu thêm thì cái này là bảo đảm là chỉ có cái là của chùa Huệ Nghiêm thôi chùa Nghiêm mình đây này cho các cái chùa anh em khác nữa không có dính vào đây phải không ừ, cái thứ hai là cái youtube này nè cũng để chùa anh em hai thì cái chỗ này đó thì cũng là có những cái mà thông tư thông báo rồi cho các phật tử thì các phật tử vô hai cái hai cái cái cái website cái youtube này đó để mà mình theo dõi cái sinh hoạt của của chùa rồi nó thí dụ như các phật tử mà ở xa đó thì à, mình ờ, đi về đây nó khó cho nên ờ, cần ờ, thì mình đây nó có hai số điện thoại liên lạc này mình hỏi thăm à, như mình có thể đăng ký để mà quy y phải không giờ chẳng lẽ thầy thấy có các phật tử đó mà kỳ rồi này đó mà ở trên cao bằng ấy, mà đăng ký đi về để quy y này thôi mà từ ngoài đó mà đi về đây đăng ký làm sao đăng ký cho nên ờ, thầy mới nghĩ là cái thôi bây giờ ờ, anh về ngoài đó anh về ngoài cao bằng rồi khi nào có những người nào quý y đó thì anh gọi điện thoại lên hỏi này cái ngày giờ đây có đây thì anh về đây anh quy y chứ tội nghiệp ở ngoài kia đi về đây mà nằm đây chờ không có thì tội nghiệp cho nên ờ, đây nó có cái số điện thoại liên lạc đây thì tất cả các phật tử đó mình lấy cái này mình thông báo cho anh ta để cho các Phật tử ai có muốn tham gia vào trong cái đạo tràng của mình và sinh hoạt chùa Huệ Nghiêm thì cái trường hợp mình về đây mình à, mình à, để mình học thì bây giờ nó có một cái là thuận lợi và ai muốn về đây thì về còn không muốn thì mình chỉ học qua cái cái cái à, cái mạng này phải không YouTube này để mình cũng có thể nghe pháp có thể học được ừ, cho nên những người mà ở bên Mỹ ở bên ờ, Tây rồi họ bị cái cái cái cái dịch này là họ đâu có về được nhưng mà họ cũng nhờ cái này đó để mà họ nghe pháp được Đấy, thì tất cả các phật tử mình cái thời nay nó có những cái thuận lợi thì mình nên ờ, mình nên sử dụng cái này để mình tu à, thì thầy gợi số ý đó các phật tử mình nên nắm rồi theo đây làm sao mà thực tập cho nó có kết quả thế được